Xin kính chào quý các anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay à, vào 15 giờ 30 phút à, ngày 21 tháng 10 năm 2021 tiếp nối các cái chương trình AZS Talk trước thì hôm nay chúng tôi à, bắt đầu với cái chương trình AZS Talk số 4 lối đi nào cho ngành nhựa xây dựng. Thì nhằm mục đích cung cấp những cái kiến thức à, nền tảng cũng như những cái kiến thức chuyên sâu về ngành, về doanh nghiệp, về vĩ mô đến với quý nhà đầu tư để từ đó quý nhà đầu tư khai thác được những cái kiến thức này, vận dụng và đầu tư thành công hơn. Thì AZFIN sẽ đưa ra cái chương trình này hàng tuần vào chiều thứ năm hàng tuần ạ. Và nội dung hôm nay thì ờ, chúng tôi gồm có hai phần chính như sau. Phần đầu tiên là tổng quan về cái ngành nhựa xây dựng uh, thì sẽ đi chi tiết vào đi chi tiết vào uh, cái quy trình, cái mô hình kinh doanh từ thượng nguồn hạ nguồn rồi đến đánh giá cái triển vọng của ngành nhựa từ cái việc đầu tư công cũng như bất động sản và phần thứ hai là sẽ đi đến các cái doanh nghiệp tiêu biểu ở trong cái ngành nhựa xây dựng này gồm có hai doanh nghiệp rất nổi tiếng đầu tiên là, là nhựa thiếu niên tiền phong NTP và thứ hai là nhựa Bình Minh tức là phía Bắc có NTP và phía Nam có BMP đấy đúng không ạ đây là hai doanh nghiệp rất nổi tiếng à, và cũng rất là tốt mang lại lợi nhuận rất cao trong quá khứ cho nhà đầu tư. Thì sau đây thì ờ, đến phần thứ nhất đó là tổng quan về ngành nhựa xây dựng. Thì xin mời chị Hà Giang chia sẻ đến quý nhà đầu tư về cái chuỗi giá trị của ngành nhựa này. Vâng ạ, em cảm ơn anh Phục về chuỗi giá trị ngành nhựa của Việt Nam nó cũng tương tự như tại trên thế giới sẽ gồm có hai phần đó là phần thượng nguồn và phần hạ nguồn với thượng nguồn thì nguyên vật liệu chính đầu vào đó là dầu mỏ và khí thiên nhiên và tại cái phần này thì các doanh nghiệp chính thường thường là các doanh nghiệp hóa chất hoặc cái các doanh nghiệp lọc hóa dầu thì công việc chính của họ là họ sẽ biến đổi các dầu mỏ với các khí thiên nhiên sang các nguyên vật liệu nhựa nguyên sinh và sau đấy thì sẽ chuyển sang phần hạ nguồn lúc đấy thì các doanh nghiệp sản xuất nhựa sẽ nhập các nguyên các hạt nhựa về có nghĩa có rất nhiều hạt nhựa như kiểu hạt nhựa HDPE, hạt nhựa PP và sau đấy họ sẽ dùng cái công nghệ của họ, công nghệ riêng của họ để từ đấy làm ra các các loại nhựa của họ, ví dụ nhựa bao bì, nhựa xây dựng, nhựa dân dụng hoặc nhựa kỹ thuật. Tùy vào mỗi một loại hạt nhựa họ nhập vào, họ sẽ sản xuất ra được một loại nhựa cụ thể để vào đầu ra và chính vì có những loại nhựa nó khác nhau như thế cho nên chúng ta mới chia ra có nhiều ngành nhựa như vậy và hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một phần đó là ngành nhựa xây dựng thôi Vâng, à, thì à, chúng ta có thể thấy đây à, là toàn bộ cái chuỗi giá trị của ngành nhựa đúng không ạ? Để có những cái sản phẩm nhựa chúng ta à, dùng như là nhựa bao bì, nhựa xây dựng, nhựa dân dụng và nhựa kỹ thuật thì cái thượng nguồn nó à, đó là dầu mỏ đúng không ạ? Khí thiên nhiên. Rồi sau đó qua một cái quá trình gọi là à, lọc hóa dầu thì người ta tạo ra cái nguyên liệu nhựa nguyên sinh rồi từ đó đến các cái nhà máy à, sản xuất nhựa thì họ nhập những cái loại nhựa đó về và họ chế biến à, dùng công nghệ chế biến và đưa ra các sản phẩm cho chúng ta đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thì uh, tiếp theo đây thì mời chị Hà Giang đi sâu hơn về cái uh, uh, từng cái phần đó. Thì đầu tiên đó là phần thượng nguồn, dầu mỏ. Như, à, vâng, vâng, mời chị ra. Thì cái về cái phần thượng nguồn thì có một câu nói người ta cần phải nói đến đó ngành nhuộm đó là dầu mỏ có tác động rất lớn đến ngành nhựa. Và nếu mà anh chị có thể thấy trong cái cơ cấu chi phí sản xuất của các doanh nghiệp nhựa niêm yết thì cái chi phí nhiên liệu chiếm gần 75%. Có nghĩa nhiên liệu đổ vào chiếm cái tỷ trọng rất lớn liên quan đến cái biên gộp của từng doanh nghiệp mà cái chi phí nhiên liệu đổ vào đây thì cụ thể là khí thiên nhiên và dầu mỏ nhưng cụ thể ở đây thì dầu mỏ là thành phần nguyên liệu chính để làm nên nhựa cho nên cái tác động cái diễn biến giá của dầu mỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái biên lợi nhuận biên lợi nhuận gộp của từng doanh nghiệp như anh chị có thể thấy trong cái hình bên dưới cái giá nguyên liệu nhựa và biên lợi nhuận gộp của từng doanh nghiệp nó đi ngược chiều với nhau khi mà giá mà tăng thì biên lại giảm và khi mà giá nguyên liệu giảm thì biên lại tăng cho thấy là cái biên gộp nó bị ảnh hưởng rất là, rất là sâu sắc đến cái giá nguyên liệu nhựa đầu vào của, của của dầu mỏ và nếu mà anh chị có thể cái diễn biến giá dầu thì hiện nay giá dầu đang liên tục vượt đỉnh liên tục vượt đỉnh trong lịch sử. Thì nguyên nhân đó là bởi vì là khi mà thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19, cái sản lượng dầu tại thế giới đã bị giảm đi đáng kể, đặc biệt là từ khối OPEC. Và từ bây giờ thì nền kinh tế thế giới cũng đang bắt đầu phục hồi dần thì sẽ có nhu cầu đi lại, nhu cầu có rất nhiều nhu cầu và lúc đấy sẽ khiến cho cái cái cầu cầu về cái, dầu nó sẽ tăng tăng lên và lúc đấy cái cung lại không thể nào đáp ứng được đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì ví dụ tại Trung Quốc thì nó chuyển sang mùa lạnh cho nên họ cần có cái nhu cầu để sưởi ấm họ tại các nước bắc bán cầu họ cũng như thế và khiến cho cái cung với cái cầu nó lại càng không khớp với nhau được và cung thì ít mà cầu lại ngày càng nhiều và vâng. theo Goldman Sachs thì cho rằng là cái giá dầu tăng vượt đỉnh này nó không phải là một cái cú sốc vào mùa đông mang tính tạm thời mà thực chất đó là sự khởi đầu của một cuộc định giá lại độ định giá lại đối với dầu thô và cái tổ chức này thì cho rằng là giá dầu Brent sẽ đặt mốc 90 đô một thùng trước khi kết thúc năm 2021 còn giá dầu Brent vào ngày hôm qua thì đã dừng ở mức 85 đô một mức cao trong lịch sử đã vượt vượt mức kỷ lục trong lịch sử rồi Vâng, thì à, như vậy chúng ta có thể thấy là giá dầu đã vượt à, đỉnh trong vài năm vừa qua đúng không ạ? Vừa à, vài năm vừa qua thì tất nhiên là không thể so với cái đỉnh năm 2014 15 được đúng không ạ? Bởi vì cái giai đoạn đó thì um, uh, cái cầu dầu trên thế giới rất là lớn trong khi là người ta chưa um, có cái công nghệ gọi là dầu đá phiến như ừ. bây giờ. Thế thành ra là có một cái sự tăng giá rất mạnh giai đoạn đó thì hiện nay thì như chị già Hà Giang đã chia sẻ đó là về cái vấn đề dịch bệnh nó làm cho uh, cái vấn vấn đề khai thác có phần uh, phức tạp và khó khăn vận chuyển nó cũng khó khăn Đúng thì rồi. trong khi đó thì uh, mùa đông đã đến kinh tế của các nước bây giờ tiêm được hai mũi vaccine rồi thì cũng đã phục hồi trở lại thế thành ra là cây cầu nó đã tăng lên khiến cho giá dầu nó tăng và ảnh hưởng khá mạnh đến cái ngành nhựa này và như Goldman Sachs ờ, họ có dự báo thì có thể đạt 90 đô đúng không đúng ạ? 90 đô một thùng và đây cũng là một cái mức khá cao trong cái bối cảnh nếu như chúng ta chưa biết trước đó năm 2020 thậm chí có lúc giá dầu xuống âm 37 đô ờ, đó là um, một cái sự bật trở lại rất là mạnh và uh, như chị Hà Giang có chia sẻ ở đây ở cái vấn đề thượng nguồn này thì cái chi phí uh, nhiên liệu đầu đó chiếm tới 73% thế thành ra khi nghiên cứu ngành nhựa thì bắt buộc là phải nghiên cứu liên quan đến giá dầu Đúng, đúng ạ. Mà giá dầu thì cũng rất là khó để có thể forecast được bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề chính trị chính trị trên thế giới OPEC sản lượng sẽ đưa ra sản lượng như thế nào họ yeah. Dạ. cắt bao nhiêu sản lượng thì đó sẽ là câu chuyện của chính trị còn về phần cung thì như chúng ta đã thấy và cũng nhanh anh cũng chia sẻ đó là thế giới đã dần dần hồi phục đặc biệt tại các nước phát triển mà trong khi đấy lại đang dần vào mùa đông và hiện tại thế giới đang phải đối mặt với một cuộc gọi là cuộc khủng hoảng năng lượng và điều này sẽ khiến cho giá dầu tiếp tục cao hơn nữa trong tương lai. Yeah dạ. Ok tiếp theo uh, về cái vẫn trong cái vấn đề thượng nguồn này thì uh, ở Việt Nam thì uh, chị Hà Giang đánh giá như thế nào? Ờ, về thượng nguồn tại Việt Nam thì Việt Nam hiện tại có nút thắt bởi vì Việt Nam không thể tự chủ được nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Thứ nhất, Việt Nam cái cái nguồn dầu dầu mỏ dầu thô gần như là không có. Ừ, Đấy. có. có nhưng mà nó khá là ít và ngoài ra thì họ sẽ phải nhập có nghĩa là viện doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải nhập hẳn các hạt nhựa từ nước ngoài về Việt Nam để từ đó có thể sản xuất ra các sản phẩm nhựa như anh chị có thể thấy là cái cung cầu nguyên liệu nhựa nguyên sinh trong nước ở trên cái slide ấy, cung thì nó rất là thấp trước khi đấy cầu rất là nhiều cho thấy rằng là cái nhu cầu của chúng ta trong một năm phải nhập khẩu cái hạt nhựa trong năm rất nhiều ngoài ra thì anh chị có thể thấy là các dự án hóa dầu tại Việt Nam thì thực ra ấy, nếu mà anh chị nhìn cái chart bên này thì có thể thấy là cái cung thì mới chỉ đáp ứng được đâu đấy gần 18% cầu. Thì năm 20 đấy là cái chart vào năm 2018. 2018 cũng là năm mà cái lọc hóa dầu nghi sơn đi vào hoạt động. Thì đâu đấy thì cung chỉ đáp ứng được đâu đấy gần 20% cầu thôi. Có nghĩa 80% chúng ta vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Mà cụ thể đây là chúng ta hay nhập khẩu từ Hàn Quốc và Thái Lan. Vâng, à, như vậy là chúng ta có thể thấy thượng nguồn của cái um, vấn đề liên quan đến ngành nhựa này thì nó là chính là dầu và khí đúng không ạ? Thì còn ở Việt Nam thì uh, chúng ta có khai thác được dầu thô nhưng mà chúng ta lại xuất khẩu đi là chủ yếu còn các cái nhà máy ờ, lọc dầu uh, hóa hóa chế ra các cái sản phẩm uh, hạt nhựa vân vân nhựa nguyên sinh ấy thì ở Việt Nam là rất là ít đúng rồi đúng không ạ rất là ít chính vì thế cho nên chúng ta vẫn phải đi nhập khẩu là chủ yếu thì như chị Hà Giang có chia sẻ là nhập khẩu lên đến khoảng hơn 80% cái nguyên liệu nhựa thế do đó là chúng ta cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào uh, nước ngoài đúng không ạ giá biến động nước ngoài thì uh, chúng ta có thể nhập rất nhiều từ các nước như Hàn Quốc, Thái Lan và ngay cả Singapore nữa thì những nước có cái nền công nghiệp lọc dầu khá là phát triển ở khu vực châu Á đúng không ạ thì như vậy là cho ngoài cái việc là chú ý đến giá dầu ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến cái vấn đề cung cầu rồi là cái vấn đề xuất nhập khẩu như thế nào về vâng. cái nguyên liệu liệu nhựa này cho cái ngành này đúng không ạ? À, như thế thì chúng ta cũng cần phải ý thêm một yếu tố nữa là tỷ giá nữa. Bởi vì vâng. khi mà chúng ta nhập khẩu vào nhiều như thế thì cái lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất nhựa sẽ bị ảnh hưởng một phần lớn bởi tỷ giá nữa. Vâng, ok ạ. Tiếp theo thế còn về cái vấn đề về hạ nguồn, tức là chúng ta đi chi tiết hơn là vào với vấn đề là sản phẩm đầu ra đúng không ạ? Cũng vâng. như là vâng. thị phần thì mời Hà Giang có thể chia sẻ về cái vấn đề này. Về cái thị phần của ngành nhựa xây dựng thì nó khá là tập trung thật thì như cái tên chúng tôi đã nói đó là Bắc Tiền Phong, Nam Bình Minh thì cái thị phần ống nhựa xây dựng trong nước thì nó tập trung vào hai doanh nghiệp này đó là nhựa Tiền Phong và Bình Minh như trong cái hình này thì anh chị cũng đã thấy là nhựa Tiền Phong thì chiếm thị phần khoảng 30% toàn nước còn Bình Minh thì chiếm khoảng đâu đấy 28% sau đấy thì cứ có sự tham gia mới của một em út gọi là đối thủ cạnh tranh gọi là Hoa Sen cũng tham gia vào và hiện tại đã có thị phần đâu đấy khoảng 15%. Có thể thấy là đối với ngành nhựa xây dựng thì cái thị phần nó có vẻ khá là tập trung tại những ông lớn. Còn về sản phẩm nhựa xây dựng thì về phần hạ nguồn thì sẽ có 3 sản phẩm chủ yếu. Thứ nhất là việc nhựa PVC, đấy là đường ống mà nhà dân hoặc các căn hộ thấp tầng. Đấy là cái nhựa mà chúng ta hay thấy cái, cái nhựa trong tường nhà chúng ta là nhựa PVC này và thường hay dùng cho các căn hộ thấp tầng và nhựa này thì nó không chịu được nhiệt cho nên nó giá thành nó khá là rẻ so với các loại nhựa khác nhựa thứ hai là nhựa dùng để hạ, làm hạ tầng có nghĩa là khi mà chính phủ làm đầu tư công đây chính là cái nhựa mà đi dưới lòng đất chân chúng ta và gọi và đây là dùng để làm ống thoát nước hoặc dây cáp dây điện là nhựa HDPE và nhựa cuối cùng là nhựa PPR cũng sẽ làm công trình dân sinh chung cư bệnh viện nhựa này nó khác với nhựa PVC đó là nhựa này có thể chịu được nhiệt cho nên là những cái căn hộ nào mà có dùng bình nước nóng ấy thì sẽ ừ. cần cái loại nhựa này nhưng mà thật ra thì bây giờ thì người ta cũng hay dùng nhựa, nhựa nhiều nhựa PPR hơn nhưng mà giá thành của nó lại cao hơn nhựa PVC ờ, thì đó chính là cái khác biệt giữa hai loại nhựa này và hiện tại thì đối với ngành nhựa xây dựng thì sẽ có ba loại sản phẩm này là chủ yếu. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy là cái thị phần ngành nhựa là cũng tương đối nhựa xây dựng cũng tương đối tập trung đúng không? Ở ba hai cái ông lớn ờ, lớn nhất ờ, là nhựa Tiền Phong và nhựa Bình Minh đâu đó chiếm gần 60% rồi đúng không ạ? Vâng Từ năm 2000 17 18 thì mới có có thêm cái sự gia nhập của một à, à, tay chơi nữa đó là Hoa Sen thì Hoa Sen có một cái lợi thế là cái hệ thống mạng lưới chi nhánh của họ rất tốt thì họ cũng tham gia vào cái phần này thì họ đang chiếm cái thị phần thứ ba còn lại thì các cái doanh nghiệp khác ở trên um, thị trường thì đâu đó chiếm khoảng 27 27% thôi đúng không ạ còn về sản phẩm thì tập trung vào ba cái sản phẩm chính như trên thì nó phục vụ cho các cái công trình xây dựng từ dân dụng đến những cái công trình à, đầu tư công nhà nước đúng không ạ thì đấy là cái hạ nguồn à, và sản phẩm cũng như là cái thị phần của cái ngành nhựa xây dựng à, và tiếp theo thì cái triển vọng trong tương lai um, của cái ngành nhựa xây dựng này liệu có ok hay không bởi vì như chúng ta đã thấy từ năm 2020 đến nay thì ờ, liên tục cứ ngành A, ngành B, ngành C, ngành này, ngành kia đã lên ngôi và đã có cái sự hưởng lợi nhất định từ ừ. cái dịch bệnh cũng như là từ việc hồi phục kinh tế. Vậy ngành nhựa thì sẽ như thế nào thì xin mời Hà Giang chia sẻ về cái triển vọng của nó. Vâng ạ. À, như anh Phục đã nói thì hầu như từ năm ngoái đến giờ chúng ta sẽ thấy rất nhiều ngành thi nhau lên ngôi và đặc biệt nói về ngành xây dựng, nguyên vật liệu xây dựng thì chúng ta đã đi qua rất nhiều làn sóng như kiểu làn sóng thép là một cái làn sóng mà khá là tiêu biểu trong thời gian vừa rồi và có vẻ như mọi người vẫn chưa nhắc nhiều đến làn nhắc nhiều đến ngành nhựa thì cái triển vọng tương lai của ngành nhựa nó sẽ nằm ở hai phần chính đó là đầu tư công và bất động sản thứ nhất là về đầu tư công khi mà mọi người nhắc đến đầu tư công thì cái xu hướng chung của nhà đầu tư sẽ nghĩ đến thép hoặc xi măng thật ra khi mà chúng ta lọc đường thì chúng ta cần phải có đường ống nhựa nữa thì đấy sẽ là một cái điểm mà sẽ tăng cái nhu cầu đối với nhựa cái, còn, còn cái thứ hai đó là về bất động sản sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng từ đầu tư công có nghĩa là bây giờ cái hạ tầng của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn sẽ ngày càng đẹp hơn thì cái bất động sản vendo sẽ lên ngôi lúc đấy thì bất động sản cái khu vực lân cận các thành phố vệ tinh nó không còn là Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh nữa mà các thành phố vệ tinh bất động sản ở những nơi đấy sẽ ngày càng phát triển hơn và từ đấy khi mà người dân ngày càng xây nhà bất động sản đi lên thì chắc chắn Họ, cái nhu cầu nhu cầu về nhựa nó cũng tăng lên, tăng lên. Đúng và trong cái hình này thì EZFIN có chia sẻ đó là có cái sự tương quan giữa sản lượng ống nhựa bán ra thì diễn biến phù hợp với thị trường bất động sản ví dụ từ 2010 đến 2014 lúc đấy thị trường bất động sản thì nó khá là trầm lắng thì kéo theo là cái sản lượng bán ống nhựa nó cũng giảm đi và sau đấy đến năm thời gian bùng nổ của thị trường bất động sản là những năm 2014 2018 thì cho thấy khi mà thị trường bất động sản đi lên thì ngành nhựa cũng đi lên mà tôi nghĩ rằng là cái bất động sản thì cái xu hướng chung là sẽ đi lên khi mà cái dân số của chúng ta là tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều. Vâng đúng rồi về và đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến nó gọi là đô thị hóa của Việt Nam. Đúng Hiện rồi. nay tỷ lệ ờ, thuộc dạng rất thấp ở châu Á đâu đó có hơn 30% là đô thị hóa thôi và nhưng mà cái tốc độ tức là cái dư địa cái tốc độ để đô thị hóa hàng năm nó lại rất cao đó tức là cái dư địa nó còn thì rất lớn mà cái tốc độ lại rất cao thì nó sẽ góp phần uh, làm cho cái tăng cái cầu của cái nhựa xây dựng này trong tương lai cũng khá là tốt đúng không ạ tuy nhiên thì hiện tại thì hiện tại hiện tại thì về cơ bản là các cái doanh nghiệp ngành nhựa này vẫn cạnh tranh tương đối khốc liệt bởi vì họ có cái công suất vẫn đang là dư so ừ. với cầu đúng không đúng dư so với cầu khá khá đúng không ở Việt Nam thì cung nhựa xây dựng đang nhiều hơn cầu trong khi đấy xuất khẩu nhựa xây dựng của Việt Nam không nhiều bởi vì chúng ta không thể cạnh tranh với Thái Lan được hiện tại thì xuất khẩu nhựa của chúng ta thường thường là nhựa bao bì hoặc nhựa làm túi giấy ni lông ừ. nhưng mà thực ra cái nhựa đấy thì trong tương lai khi mà nhiều đất nước phát triển họ sẽ phải hạn chế túi ni lông đi thì có khả năng là cái nhựa đấy cũng sẽ khó mà xuất khẩu được nữa còn về nhựa xây dựng thì xuất khẩu nó gần như là không đáng kể bởi vì là những thị trường khác như kiểu Thái Lan ấy họ có chuỗi giá trị khá là hoàn chỉnh cho nên có ừ. cái giá bán khá là cạnh tranh trên thế giới đúng rồi chúng ta không có lợi thế của cái nguyên liệu đầu vào đúng, đúng không thế thành ra là cái việc xuất khẩu sẽ rất khó thì các doanh nghiệp lại cạnh tranh nhau ở trong nước rất nhiều vâng. đúng nó khác với cái ngành tôn vừa rồi hưởng lợi rất là nhanh rất là mạnh bởi vì ở Việt Nam có cái lợi thế giá điện thấp này Vâng. Rồi rất nhiều các hiệp định Việt Nam tham gia thì thành ra được miễn thuế, giảm thuế. Chính vì thế cho nên cái sản phẩm ví dụ sản phẩm tôn, tôn mạ vân vân ở Việt Nam lại có sức cạnh tranh rất là mạnh trên thế giới nó khác. Còn ngành nhựa này về cơ bản là chúng ta nghiên cứu thì chúng ta đánh giá nó liên quan đến cái cầu trong nước là chính. Chính vì thế cho nên nó cũng không có cái nhiều cái sự gọi là tăng trưởng sốc đột biến trong tương lai đúng không ạ vâng. vâng. tiếp theo thì ờ, về cái phần thứ hai là chúng ta sẽ đi sâu hơn đi chi tiết hơn vào hai cái doanh nghiệp tiêu biển tiêu biểu uh, chiếm tới gần 60% thị phần nhựa xây dựng Việt Nam đó là nhựa Bình Minh và nhựa Tiền Phong đúng không ạ? Vâng À, tiếp theo là chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái uh, nhựa tiền phong, ông lớn ngành nhựa ở miền Bắc thì mời Hà Giang có thể chia sẻ về lợi thế cạnh tranh công suất cũng như là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này được không? Được ạ, vâng ạ. À, thứ nhất là về nhựa tiền phong thì chiếm thị phần 60% tại phía Bắc và toàn toàn nước thì họ chiếm được đến khoảng thị phần khoảng 30%. Có thể thấy là cái độ bao phủ của nhựa tiền phong khá là lớn, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc thì nó gần như là độc tôn. Vậy thì cái câu chuyện đấy là lợi thế cạnh tranh của nhựa tiền phong là gì? Thứ nhất là có hệ thống phân phối lớn nhất trong các doanh nghiệp ống nhựa và tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Ngành nhựa là ngành có rào cản gia nhập không phải là cao mà nằm nằm ở mức trung bình bởi vì là cái công nghệ khá là tương đồng với nhau thôi có thể nhập khẩu cái công nghệ từ Trung Quốc hoặc từ Nhật Bản về về công nghệ thì nó khá là đơn giản còn về nguồn nguyên liệu đầu vào thì chúng ta vẫn xuất khẩu từ ngoài cho nên là cái rào cản gia nhập ngành không cao cho nên cái lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp nó sẽ nằm ở phần đầu ra càng ừ. càng có nhiều hệ thống phân phối lớn thì càng có khả năng bán được nhiều hàng hơn thì hiện tại thì nhật tiến phong thì có hệ thống phân phối lớn nhất tại miền bắc cái thứ hai là có cái cơ cấu sản phẩm đa dạng với lợi thế về các sản phẩm ống nhựa hạ tầng so với các doanh nghiệp trong ngành như mọi người cũng đã thấy trong cái cơ cấu doanh thu của nhựa tiền phong thì nhựa pvc là nhựa dân sinh có nghĩa là nhựa mà như nãy em đã nói là cái nhựa ở trong tường hộ dân đấy hộ đúng dân không? thì nó chiếm 68% trong khi đấy nhựa hạ tầng là nhựa HDPE của chúng ta chiếm đâu đấy khoảng 18% có nghĩa là nếu mà chúng ta so với PVC thì nó khá là ít nhưng nếu chúng ta so với các doanh nghiệp khác thì thực ra cái số 18% là con số lớn so với các doanh nghiệp khác nếu mà so về tỷ trọng Đà. Dạ. có nghĩa là và điều này có đồng nghĩa rằng là thực ra cái ba lãnh đạo của NTP thì có khá là nhiều quan hệ với kiểu bên chính trị cho nên họ có thể làm các dự án hạ tầng để họ làm đường ống nhựa ở dưới lòng đất thay cho cho các dự án đầu tư công Vâng, thì thực ra là cái cầu ở trên cái uh, nhựa xây dựng này chủ yếu là người dân nó sẽ nhiều hơn, vâng. nhiều hơn là so với các công trình đúng không ạ? Chúng ta được biết là ở Việt Nam thì người dân người ta tự xây nhà nó rất là nhiều, đúng cái đô thị hóa nó cũng không phải quá cao đúng không ạ? Thế thành ra người ta sử dụng dân sinh sẽ rất là nhiều và một cái lợi thế cạnh tranh thứ ba nữa uh, của nhựa Tiền Phong có đó là cái thương hiệu nó rất là mạnh. Thì đây được coi là anh cả trong cái ngành nhựa Việt Nam và nó có tuổi đời rất là lâu năm. Đúng. Và nếu mà quý vị mà ở quê mà hay là ở uh, gia đình mà bố mẹ cứ đưa sai đi à, mua chẳng hạn thì người thường nói đến là nhắc đến là nhựa tiền phong ở miền Bắc và miền Nam thì nói nhựa bình minh đúng không ạ vâng. và tiếp theo là về cái công suất uh, cơ cấu cổ đông này rồi là cái công suất các cái nhà máy của nhựa tiền phong như thế nào thì vâng. mời chị Hà Giang chia sẻ. Cơ cấu cổ đông thì hiện tại SCIC thì vẫn nắm đâu đấy khoảng 26%, có nghĩa vẫn có sự chi phối của nhà nước. Nhưng mà có một cái điểm nó khá là mù mờ, có một điểm khá mờ ám về trong quản trị của Nhật Tiền Phong. Khi mà nhà đầu tư có thể xem báo cáo tài chính của Nhật Tiền Phong khoảng 2016, sẽ thấy một khoản phải thu liên quan đến một doanh nghiệp tên là Minh Hải thì nó khoản phải thu nhân đâu đấy khoảng 240 tỷ và nó treo dài trên khoản phải thu từ 2016 cho đến nay thì hiện tại thì họ mới đang bắt đầu trích lập trích lập dần hiện tại khoản phải thu thì giảm xuống 150 tỷ có nghĩa họ đã trích lập được 90 tỷ và trong tương lai họ sẽ phải tiếp tục trích lập tiếp 150 tỷ nhưng mà cái câu chuyện đây là rõ ràng một phần nào đấy chúng ta cũng thấy cái quản trị có vấn đề ở chỗ cái công ty Minh Hải đấy tại sao trong một khoảng thời gian dài đấy cái công ty Minh Hải này không thể trả hết nợ cho những tiền Phong mà doanh nghiệp vẫn luôn cứ trao cái khoản đấy vào và bây giờ bởi có động thái trích lập dần và cái khả năng mà trích lập như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của những tiền Phong trong tương lai bởi vì cái lợi nhuận của doanh nghiệp này nó nằm được đến khoảng 500 đến 600 tỷ mà chỉ cần một năm nào đấy tự dưng trích lập khoảng trăm rưỡi thì ừ. cũng sẽ ảnh hưởng khá khá đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này còn về cái công suất thì hiện tại thì công suất thiết kế của Điện Tiền Phong là 190.000 tấn ống nhựa một năm, nằm ở đâu? Nằm ở ba nhà máy, ba nhà máy ở Hải Phòng, Nghệ An và Bình Dương. Next slide của em. Thì... Ok, tiếp theo là về cái à, tình hình tài chính chi tiết hơn thì mời Hà Giang. Vâng, tình hình tài chính chi tiết hơn thì mọi người có thể thấy là cái biên gộp đã giảm, biên gộp giảm tại vì là do cái nguyên vật liệu đầu vào nó tăng. Đồng thời bởi vì là như anh Phú đã nói là cái cạnh tranh trong ngành này rất là gai gắt đặc biệt là có rất nhiều ông nhảy vào ví dụ hoa sen là một cái trường hợp điển hình cho việc tự dưng có một đối thủ cạnh tranh nhảy vào cái miếng bánh này đã khiến cho các doanh nghiệp phải chiết khấu chiết khấu cái giá bán của họ đi Đúng và rồi. điều này đã bào mòn bào mòn cái biên của họ nghĩa là họ bị dính hai phần một phần là giá bán bị giảm đi một phần là nguyên liệu đầu vào lại tăng lên và điều này đã khiến cho biên gộp của nhựa tiền phong đã giảm từ 36% và năm 2016 đã giảm dần giảm dần và đâu đấy bây giờ là khoảng 31% Vâng đúng rồi. Thì à, từ năm 2018 khi Hoa Sen đưa cái nhà máy nhựa vào sản xuất ấy thì à, khiến cho khiến cho các cái doanh nghiệp trong ngành nhựa này đảo lộn hoàn toàn. Thì cái chiết khấu cho đại lý nó nâng lên thậm chí gấp đôi. Tôi được biết là có những cái doanh nghiệp ừ, chiết khấu cho đại lý lên đến 30% cơ tức là một chiếc mức chiết khấu rất cao trong khi trước đó đâu đó chỉ có khoảng độ 10% đến 15% mà thôi. Từ đó làm cho những cái doanh nghiệp này trong những năm qua về kết quả kinh doanh là cũng khó có thể tăng trưởng được đúng không ạ? Còn về nhựa tiền phong đây thì chúng ta có thể thấy công suất hoạt động của họ đâu đó mới chỉ là một gần một nửa so với công suất thiết kế thôi. Đúng, đúng không ạ? Nếu mà tương lai tương lai à, sắp tới mà cái à, cầu của ngành nhựa mà có thể tăng rất tốt thì khả năng rất cao là những doanh nghiệp này có thể hưởng lợi tốt đúng không ạ vâng. bởi vì còn cái còn còn cái công dư công suất rất lớn đúng không ạ tuy nhiên nếu mà cái cầu ngành nhựa mà nó lại không tăng đáng kể thì cũng sẽ duy trì ở một cái mức thấp như thế này khá dài thì có một cái câu chuyện mà quý vị à, có thể xem lại lịch sử có một câu chuyện liên, liên quan đến ngành cảng biển thì cách đây 3 4 năm, 5 năm trước thì người ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện dư cung cảng biển tức là các cái cảng rất là nhiều và tỷ lệ hoạt động của các cảng nó không cao không cao từ đó khiến cho cái giá làm hàng ở cảng nó giảm rất sâu và kết quả các doanh nghiệp ý trong 3 4 năm qua rất là kém thậm chí đi ngang tuy nhiên là nhờ Việt Nam có cái xuất nhập khẩu rất là mạnh khiến cho cái lưu thừa lượng hàng hóa qua cảng rất là nhiều từ đó khiến cho cái cầu ờ, về sử dụng cảng biển nó tăng lên rất mạnh ngay lập tức thì nó đã trả giá lại những cái cổ phiếu ý thậm chí trả giá cao gấp đôi chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn thì cái điểm đó uh, trong tương lai thì nó có thể đến với ngành nhựa thì chúng ta vâng. cần phải theo dõi thêm đúng không ạ tiếp theo thì mời chị Hà Giang đi chiết hơn đi chi tiết hơn về cái uh, phần đánh giá định giá về cái cổ phiếu này vâng thì chúng tôi cho rằng đó là chúng tôi kỳ vọng 2021 2022 thì lợi nhuận của nhựa tiền phong sẽ nằm đâu đấy ở mức 400 đến 500 tỷ, tương đương với PE forward khoảng nằm khoảng 12 đến 14 lần. Cho cả để chúng tôi cho rằng đối với một doanh nghiệp như nhựa tiền phong thì PE hợp lý nó nằm khoảng 10 đến 12 lần và tỷ suất cổ tức thì là nằm khoảng 2% một năm. Hiện tại mức giá hiện nay thì chúng tôi cho rằng là nếu nhà đầu tư nắm giữ được dài hạn thì có vẻ khá là ok Còn nếu mà có tập nhìn ngắn thì có vẻ giá hiện nay thì nó nằm ở mức khá là fair chứ chưa phải là một mức giá khá quá hấp dẫn Vâng, như vậy là cái tỷ ờ, cái cái cái ờ, mức chiết khấu gần như là không có đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy trừ khi là cái thị trường chứng khoán có cái sự tăng trưởng rất mạnh, bên cạnh đó là cái yếu tố liên quan đến thoái vốn của SCIC e thì có thể là động lực cho cái cổ phiếu nhựa tiền phong này tăng thôi. Còn về mặt thuần định giá thì như chị Hà Giang có chia sẻ là cũng khá hợp lý cho cái cổ phiếu này rồi, đúng không ạ? Và với một cái mức cổ tỷ suất cổ tức 2% như vậy chúng tôi đánh giá là thấp cái việc sử dụng vốn của doanh nghiệp này thực sự chưa hiệu quả bởi vì cái doanh nghiệp này về cơ bản là công suất họ đã nâng rồi họ không còn cần cái nhu cầu đầu tư quá lớn nữa như như vậy mà họ trả cổ tức như vậy là tương đối thấp, đúng không tương đối thấp tương đối thấp thì cái sự hấp dẫn thì không được đánh giá cao ở cái cổ phiếu nhựa tiền phong này đúng không vâng. tiếp theo còn về bình minh thì đây là ông lớn trong ngành nhựa miền nam đúng không mời chị vâng. hà giang có thể chia sẻ về cái uh, uh, tổng quan cũng như là cơ cấu doanh thu cổ đông lợi thế cạnh tranh vân vân Vâng dạ. ạ. Về BMP thì cái thị phần ở miền Nam của họ là 43%, còn thị phần trong toàn quốc của họ thì thị phần nó đâu đấy khoảng 28%. Họ tiếp tục là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất tại miền Nam. Lợi thế cạnh tranh của họ sẽ nằm ở 3 điểm. Thứ nhất là hệ thống phân phối lớn thứ hai trong các doanh nghiệp ống nhựa và lớn nhất tại khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Nam thì cũng giống như câu chuyện của nhận tiền phong thôi đối với doanh nghiệp nhựa thì cái hệ thống phân phối càng lớn thì càng có lợi thế nhiều hơn cái thứ hai là cơ cấu sản phẩm đa dạng thì anh chị có thể thấy là cái cơ cấu doanh thu của Bình Minh thì PVC hiện tại chiếm khoảng lớn nhất đâu đến 87% và sau đấy là những nhóm nhựa khác nói chung cái cơ cấu doanh thu của các của các doanh nghiệp nhựa xây dựng thì nó cũng tương đương nhau chỉ có ba cái sản phẩm chính đấy chẳng qua cái tỷ trọng họ chia như thế nào cho hợp lý thôi và cái cuối cùng là cái lợi thế nhận diện thương hiệu của Bình Minh ở trong miền Nam rất là lớn đối với ngành nhựa cái thì cái thương hiệu có qua vai trò quan trọng có một vai trò rất là quan trọng trong cái tâm trí người tiêu dùng bởi vì là chúng ta có thể tự nói chúng ta thôi khi mà chúng ta xây nhà có nghĩa là cái ống nhựa chúng ta sẽ đi chạy trong tường thì chúng ta sẽ có xu hướng chọn những cái doanh nghiệp mà có lợi có cái thương hiệu sẵn bởi vì nếu mà chỉ cần một chỗ nào để nó bị hỏng chúng ta phải đục tường cho ừ. nên tâm thế của chúng ta luôn luôn là sẽ chọn những doanh nghiệp mà có cái thương hiệu lớn Th như câu chuyện của hoa sen thì hoa sen đã nhảy vào cái miếng bánh nhựa này hiện tại thị phần khoảng 15% và thật ra thì họ cũng khá là khó mà đánh được hai ông lớn này bởi vì hiện tại hoa sen cũng có nhựa xây dựng nhưng mà thật ra trong chúng tôi có hỏi một vài người tiêu dùng thì họ cho rằng là nhựa hoa sen để xây nhà thì họ cảm giác chưa thật sự an tâm lắm và thường thường nhựa hoa sen thì họ dùng cho nông dân để làm cái đường ống tưới tiêu họ hay dùng làm cái đấy hơn là hơn là dùng cho xây nhà họ vẫn thích cái nhựa bình minh với cả nhựa tiền phong hơn ngoài ra thì như mọi người đã biết là bình minh thì cũng có cái cơ sở hoặc cũng có doanh nghiệp ý tức là cũng có chi nhánh tại miền bắc đúng không ạ như thực ra ấy ở miền Bắc thì nhựa tiền phong vẫn là chiếm vị trí số 1 ừ. cũng như tại miền Nam nhựa tiền phong có nhựa tiền phong miền Nam nhưng thực ra họ cũng khó mà đánh chiếm được cái bình minh ở trong miền Nam cho thấy cái lợi thế nhận diện thương hiệu trong ngành nhựa là một cái lợi thế vô hình là một cái lợi thế nó rất là quan trọng như vậy là chúng ta có thể thấy là những cái lợi thế cạnh tranh của những doanh nghiệp này về cơ bản là cũng là rất là mạnh đúng không vâng, tương đối mạnh có thể duy trì được cái vị thế uh, của mình trong cái tương lai đúng không vâng. tiếp theo mời chị Hà Giang chia sẻ cái về cái cơ cấu cổ đông của Bình Minh thì không có yếu tố của nhà nước mà là có một ông Thái Lan có nghĩa là Thái Lan là một doanh nghiệp doanh nghiệp này là một doanh nghiệp rất có tiếng trên thế giới doanh nghiệp này là đến từ Thái Lan họ sản xuất họ làm ba ba phần thứ nhất là về vật liệu xây dựng thứ hai là về xi măng và cuối cùng là về hóa chất theo tôi nhớ là như thế thì họ có nắm giữ Bình Minh thông qua công ty con của họ là công ty No Plastic Industries có nghĩa là nắm đâu đấy khoảng 54%. À, nói một cách khác hiện tại Bình Minh là công ty con của cái tập đoàn tập, tập, tập đoàn đấy thì có một cái vấn đề đó là nhựa tiền phong về nguyên vật liệu đầu vào họ toàn phải nhập khẩu 100%, họ không thể tự chủ được. Bình Minh thì có thể dùng 50% từ công ty mẹ, bởi vì công ty mẹ tại Thái, Lan, Thái Lan họ có thể cung cấp đầu vào cho Bình Minh. Nhưng mà nếu mà đứng ở phía nhà đầu tư thì sẽ có một cái câu hỏi đó là chuyển giá đúng không? Đúng liệu, rồi. Liệu có chuyển giá không? Họ có chuyển giá không? Nếu ban lãnh đạo mà muốn book doanh thu lên thì lại giảm cái book cái chi phí nó giảm đi. Còn nếu mà họ muốn giảm doanh thu xuống họ họ muốn làm một cái gì đấy chẳng hạn thì họ lại tăng cái giá vốn đầu vào lên lên thì đối với những nhà đầu tư thì cái chỗ này họ cũng phải khá là question tại vì đấy là câu chuyện của quản trị của họ thôi liệu ban lãnh đạo có động lực để để giá cổ phiếu hay không hoặc có động lực để để có thể thao túng giá cổ phiếu hay không thì đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải xem xét rõ ừ. và cái nhân tố về con người là cái nhân tố rất là khó đánh giá trong đầu tư như vậy là về cơ cấu cổ đông của nhựa bình minh có một điều rất tích cực đó là rất nhiều các cổ đông uy tín cổ đông lớn nhất là bên thái lan thì họ mua lại của scic và bây giờ họ biến bình minh thành công ty con rồi đúng không rồi. thì họ rất là nhiều có danh tiếng có uy tín rồi có đầu vào rất tốt để có thể cung cấp cho Bình Minh phát triển tốt đúng không ạ? Như vậy là nếu mà họ muốn cạnh tranh ở Việt Nam, họ muốn gọi là nhựa Bình Minh vươn lên số 1 và duy trì vị thế thì họ có thể thúc, có động lực để thúc đẩy à, cho cái nhựa Bình Minh phát triển tốt hơn đúng không? Đúng. Nhưng mà ngược lại nếu mà à, trong một cái trường hợp tôi đây ví dụ như cái cổ phiếu SKG đi, à, Superdome Kiên Giang đi, thế cổ phiếu này thì cũng đã cổ đông lớn là Malaysia thế thành ra nhưng cổ đông lớn này thì họ lại cũng lại rút ruột một phần từ công ty về đúng rồi đó thì đấy cái điều đó thì có thể xảy ra trong cái trường hợp này đúng không có thể xảy ra đúng không ạ còn ngoài ngoài ra thì có một cái lợi thế khác của bình minh đó về cổ đông đó là rất nhiều các cái cổ đông là các cái quỹ lớn quỹ rất lớn. uy tín rất đúng uy tín rồi. ở trên thế giới luôn đúng không ạ thế thành ra là tôi cũng cho rằng à, cá nhân tôi thì cho rằng là cái cái ừ, cái cái cái cái, cái chất lượng của nó tôi vẫn tin là là là nó cao hơn so với cái rủi ro vâng. Ừ, rủi ro đúng không ạ còn về công suất của nó thì như thế nào thì mời chị Hà ra công suất của Bình Minh là 150.000 tấn ống nhựa một năm và có bốn nhà máy ở Bình Dương Long An Hưng Yên và Hồ Chí Minh thường thường ngày trước đây thì chúng tôi cho rằng đó là Bình Minh thì có hoạt động kinh doanh chính ở miền Nam trong khi đấy các doanh nghiệp lọc hóa dầu ở Việt Nam thì có cái địa điểm đặc lịch cái địa lý của họ phụ thuộc ở chính ở miền Nam cho nên đó đó chính là cũng là một cái điểm lợi thế của Bình Minh họ gần các doanh nghiệp lọc hóa dầu cho nên cái chi phí vận chuyển nguyên vật liệu của họ cũng sẽ đơn giản hơn cho cái đấy ở miền Bắc thì chỉ có chỉ có rất ít có doanh nghiệp lọc hóa dầu mà có thể là cái doanh nghiệp lớn nhất là ở Nghi Sơn là Thanh Hóa ừ. thế nào ở đâu đấy khoảng miền Trung nói chung nó chưa phải là miền Bắc lắm à. vâng nhưng mà chính vì như thế thì trong khoảng thời gian vừa qua thì khi mà miền Nam bị lockdown thì đó chính là một cái điểm xấu cho Bình Minh khi mà rất nhiều đặc biệt là bốn cái bốn cái nhà máy của họ thì chỉ có sản xuất được đâu đấy khoảng 20 25% công suất trong quý 3 thôi và điều này đã khiến cho sẽ có một điểm trũng trong kết quả kinh doanh quý 3 của Bình Minh và khi đấy thì trong bốn nhà máy này chỉ có nhà máy ở Long An là hoạt động công suất được 100% thôi có những nhà máy khác như kiểu Bình Dương, Hưng Yên, Hồ Chí Minh thì gần như là sản xuất được ở cái công suất rất là thấp và thậm chí những doanh nghiệp này còn phải cho ờ, công nhân của họ thực hiện ba tại chỗ thì cái chi phí của họ cũng sẽ tăng lên cao và Vậy. chúng vâng. tôi cho rằng thì cái quý 3 kết quả kinh doanh của Bình Minh sẽ là cái điểm trũng nhất trong của họ trong lịch sử và vâng, như vậy là thậm chí quý bà có thể lỗ đúng không ạ? Đúng rồi. Có thể lỗ đúng không? Thì ờ, do tác động của Covid ờ, khiến cho các nhà máy hoạt động khá khó khăn đúng, đúng không ạ? Thì uh, như vậy thì nếu mà trên góc độ đó thì chị Hà Giang đánh giá quý 4 có trở lại được không? Quý 4 thì chúng tôi có nghĩa là có khả năng trở lại được. Thì triển vọng của chúng tôi nó đến từ đầu tư công thôi và lúc đấy thì khả năng mọi người bắt đầu xây nhà thì cái nhu vâng. cầu để nhựa thì nó sẽ tăng cao hơn, tăng cao lên. Có nghĩa chúng tôi cho rằng quý 3 là quý số nhất. Ok ạ. Tiếp theo về cái tình hình tài chính và cái dự báo cũng như định giá về cổ phiếu Bình Minh như thế nào? Vâng ạ. À, về cái tình hình tài chính của Bình Minh nó cũng chung một cái bức tranh giống như nhựa tiền phong khi mà cái biên lợi nhuận gộp của họ có xu hướng giảm thì cũng giống tương tự như tiền phong thôi giá bán đầu ra thì bị hạn chế phải chiết khấu rất nhiều để có thể thu hút được nhiều khách hàng trong khi đấy nguyên vật liệu đầu vào thì lại tăng lên mặc dù họ cũng tự chủ được 50% nhưng mà dù sao thì nó cũng phụ thuộc rất là lớn vào giá dầu mỏ giá dầu mỏ có xu hướng tăng thì cái biên của họ sẽ bị thu hẹp đi đáng kể. Về cái công suất thiết kế của Nhật Bình Minh thì như nãy tôi đã nói thì công suất thiết kế là 150.000 một tấn và họ hoàn toàn có thể nấu lên 180.000 một tấn. Và công suất đã sử dụng trong điều kiện bình thường là 110.000 tấn, có nghĩa là công suất vẫn đang còn dư, vẫn chung một câu chuyện với Như Thiền Phong, hiện tại thì công suất đang còn dư. Ở ờ, về định giá thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận kỳ vọng 2021 của chúng tôi là 180 cho đến 200 tỷ, hit mạnh nhất vào quý 3 Điều này tương ứng với PE forward 22 đến 24 lần PE forward 2021. Còn lợi nhuận kỳ vọng cho 2022 thì nó sẽ đưa về mức khá là bình thường, bình thường của điều Bình Minh trong giai đoạn trước. Nó đâu đấy khoảng 450 cho đến 500 tỷ, tương ứng với PE forward là 8,7 cho đến 9,66 lần. Và cũng tương tự với câu chuyện của Nhựa Tiền Phong thì chúng tôi cho rằng PE hợp lý cho doanh nghiệp này là 10 đến 12 lần và tỷ suất cổ tức thì nhỉnh hơn nhỉnh hơn so với nhận tiền phong với tỷ suất cổ tức là 8% cho thấy là đối với nhà đầu tư thì có vẻ doanh nghiệp bình minh nó vẫn hấp dẫn hơn, hấp dẫn hơn so với nhựa tiền phong Vâng, với uh, hai doanh nghiệp có đặc điểm tương đồng nhau thì nhựa Bình Minh thì mang lại cái hiệu suất uh, cổ tức gấp tới 4 lần, đúng không? Vâng. Thì có thể cân nhắc đầu tư trong cái điều kiện lãi suất rất thấp này. Thì uh, bên cạnh đó thì cũng kỳ vọng rằng À, thì ngoài việc tạo cái uh, biên lợi nhuận uh, thấp nhất vào năm 2018 khi Hoa Sen đi vào hoạt động trước đó một năm khiến cho các cái doanh nghiệp phải hạ giá rất là nhiều thì bây giờ dần dần cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp nhựa này cũng đã có cái sự tăng trưởng trở lại và khi à, đầu tư công trở lại mạnh mẽ hơn thì thậm chí chúng ta có thể kỳ vọng là vẫn có thể tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá tốt vâng. trong tương lai thì đấy là một cái điểm cộng trong tương lai nếu mà đầu tư vào cái cổ phiếu Bình Minh này thì cổ phiếu Bình Minh với cái triển vọng cổ tức như vậy thì có vẻ như rất là phù hợp với việc là tích sản cổ phiếu hoặc là đầu tư nhận cổ tức lâu dài đúng không chị? Đúng rồi ạ, Bình Minh thì hấp dẫn hơn so với nhận tiền phong theo quan điểm của AZFIN. Và vâng. à, vậy tiếp theo là uh, chị Hà Giang có thể tổng kết lại cho chúng ta về cái câu chuyện ngành nhựa được không ạ? Vâng ạ. Về câu chuyện ngành nhựa hôm nay của chúng ta về EZ Talk số 4 thì chúng tôi muốn cho nhà đầu tư một cái góc nhìn tổng quan về ngành nhựa xây dựng ở gồm có 3 điểm chính sau. Thứ nhất là về thượng nguồn, chúng ta phụ thuộc lớn vào giá dầu mỏ và Việt Nam chưa tự chủ được nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Về hạ nguồn thì hiện tại cung lớn hơn cầu và xuất khẩu của chúng ta không đáng kể. Ngoài ra thì thị phần thì nó tập trung phụ thuộc vào ba ông lớn nhựa tiền phong bình minh và hoa sen và triển vọng của ngành nhựa xây dựng thì chúng tôi cho rằng nó sẽ nằm ở đầu tư công và bất động sản về hai doanh nghiệp tiêu biểu mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho nhà đầu tư đó là về doanh nghiệp nhựa tiền phong và bình minh và cũng như những cái lúc nãy chúng ta đã chúng tôi đã nói về hoạt động kinh doanh về bức tranh tài chính cũng như bạn lãnh đạo thì chúng tôi tin tưởng và cũng như hy vọng rằng nhà đầu tư có thể tìm được cơ hội đầu tư cho chính mình trong dài hạn và vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Sau đây là chúng tôi sẽ cùng với đến với cái phần Q&A đúng không ạ? Liên quan đến các cái câu hỏi uh, uh, của quý vị quan tâm. Uh, có quý vị nào quan tâm đặc biệt đến ngành nhựa này không ạ? Hay là quý vị lại quan tâm đến những cái uh, cổ phiếu khác ạ? <laughs> vâng, uh, có vâng có một anh uh, hỏi về uh, cổ phiếu nhựa Bình Minh có tích sản được không? Thì uh, tôi cũng xin trả lời câu hỏi này uh, luôn vậy ạ. À, cổ phiếu nhựa Bình Minh thì à, với những cái cơ sở như à, Hà Giang vừa phân tích lúc nãy thì cái tỷ suất cổ tức của nó khá là cao cao gấp gần gấp rưỡi so với lợi suất gửi gửi ngân hàng đúng không ạ à. trong khi trong tương lai hoàn toàn có cái triển vọng là bất động sản cũng như là xây dựng tăng lên thì cái nhu cầu về nhựa sẽ tăng lên và đặc biệt chúng ta thấy rằng cái công suất của nó đâu đó hoạt động đâu khoảng 70% công suất thôi 6 70% công suất thôi vâng. thế thành ra khi mà nó tăng công suất thì cái chi phí cố định nó tăng không đáng kể thì biên lợi nhuận nó có thể đẩy lên cao hơn đẩy lên cao hơn thì đây là một cái câu chuyện nó gần tương đồng so với cái câu chuyện của uh, cái lĩnh vực cảng biển nhưng mà vâng. có một điều là cái tăng trưởng uh, cầu nhựa xây dựng thì nó thấp hơn so với tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam thôi đúng không thì thành ra nếu chúng ta đầu tư vào nó thì chúng ta phải hết sức kiên nhẫn hết sức kiên nhẫn và quý vị lưu ý là với những cái cổ phiếu như Bình Minh chẳng hạn thì chúng ta hãy mua lúc nó sụt giảm mạnh chứ cũng không lên mua khi nó vượt đỉnh hay nó break hay vân vân bởi vì những doanh nghiệp này nó có tính ổn định tương đối cao và nó rất khó có thể vượt đỉnh và đi tiếp thậm chí vâng. gặp đỉnh là nó sẽ đi xuống đúng không ạ Vâng, dạ. ok vâng có vẻ như là có vẻ như là cả nhà có vẻ ít cũng ít quan tâm đến cái ngành nhựa này phải không ạ vâng <laughs> vâng ít quan tâm đến ngành nhựa đúng không ạ Vậy thì chúng ta có thể trao đổi những cái à, lĩnh vực khác được không ạ? À, ok. À, ờ, PLC nhựa đường giá cổ phiếu tăng mạnh. Anh đánh giá thế nào về doanh nghiệp này? Thì uh, à, PLC là một cái doanh nghiệp uh, đúng như anh chia sẻ đó, chị chia sẻ đó là liên quan đến nhựa đường. Đúng không ạ? Nhựa đường thì nó này được hưởng lợi từ đầu tư công. Mà đầu tư công ở Việt Nam thì liên quan đến làm đường rất nhiều. Thế thành ra giá nó tăng rất là mạnh trong từ giữa năm 2020 đến nay. Ờ, và phải tăng đến 3-4 lần Tuy vậy nếu mà nhìn ở trên góc độ định giá lâu dài thì chúng tôi cho rằng là uh, cái cổ phiếu uh, PLC này, hóa dầu này, uh, chuyên về nhựa đường này thì định giá thực sự không phải quá hấp dẫn. Còn cái câu chuyện của nó thì vẫn còn nhưng mà cái định giá của nó thì đứng trên vai trò thận trọng thì chúng tôi cho rằng nó không được hấp dẫn cho lắm. Đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vâng, ok ok. Thế Hà Giang đánh thế nào đánh giá thế nào về chuyển giọng quý 4 cũng như năm 2022 tóm lại của của của ngành nhựa như thế nào thì có thể đánh giá lại cho quý vị được không? Về triển vọng quý 4 thì chúng tôi cho rằng là cái điểm trũng nhất của ngành nhựa thì gần như cũng đã đi qua vào trong quý 3 2021 rồi. Và quý 4 thì chúng tôi cho rằng ngành nhựa sẽ có những nhịp phục hồi khá là nhẹ nhàng cho quý 4. Còn triển vọng 2022 thì chúng tôi cho rằng là triển vọng khá là sáng được hưởng lợi từ đầu tư công. Bởi vì đầu tư công thì hiện tại đang là cái mũi nhọn để nhà nước có thể thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP. Cho nên việc đầu tư công rất quan trọng và từ đấy chúng tôi cho rằng là ngành nhựa sẽ nằm trong một trong những top những nhóm ngành nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công này bên cạnh những ngành như kiểu thép hoặc xi măng. Ok ok. Như vậy là như Hà Giang chia sẻ thì rõ ràng là cùng với cái sự trở lại của đầu tư công thì ngành nhựa cũng sẽ được hưởng lợi. Nhưng quý vị lưu ý là cái ngành này do cái việc là chỉ phục vụ trong nước thôi thế thành ra là nó sẽ không phải là quá là là là bốc độ tức là nó nếu nó có trở lại thì nó không phải là quá mạnh mẽ đâu nó ở cái mức nhẹ nhàng vừa vừa đúng không ạ vâng có một cái anh khác hỏi về cái con ba con a đúng không có nên đầu tư không thì ba con a cũng là một cái ngành nhựa cũng là một cái cổ phiếu ngành nhựa nhưng mà nó là nhựa ờ, liên quan đến như kiểu là túi tự hủy rồi là nhựa à, sử dụng như là túi bóng vân vân nhiều hơn nhiều hơn thì uh, cái đó thì nó không thuộc vào nhựa xây dựng thì cái đó nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cái cái uh, uh, tiêu dùng bán lẻ vân vân tiêu dùng bán lẻ vân vân thì chúng tôi cũng đánh giá cao với doanh nghiệp này thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp uh, số 1 trong cái lĩnh vực nhựa đó ở Việt Nam uh, tuy vậy thì uh, AAA thì cũng có một số những cái rủi ro nhất định chúng tôi nhìn thấy cái việc ghi nhận doanh thu lợi nhuận của họ thì uh, nó không được ổn định và thậm chí nó cũng có một số cái vấn đề là uh, có thể là người ta có can thiệp vào đó thế thành ra là về cơ bản đầu tư cổ phiếu AA thì chúng tôi không đánh giá đúng không không đánh giá vâng vâng tiếp theo wow, à, có vẻ như anh chị em à, quan tâm đến nhiều cổ phiếu khác à, nhiều hơn đúng không ạ <laughs> vâng bởi vì có vẻ như cái ngành nhựa này trong hơn một năm qua nó trầm quá không tạo ra cảm xúc cho anh chị em à, vâng thế thì chúng tôi sẽ trả lời một số cái câu hỏi khác à, à, ngoài cái ngành nhựa đúng không ạ Ví dụ anh ờ, Huy Nguyễn thì có hỏi liên quan đến cổ phiếu ờ, mã CI, à, ờ, tức là à, bất công ty cổ phần à, hạ tầng đấy, đầu tư hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó là công ty hạ tầng đâu đó à, lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó thì nó cũng có một cái lĩnh vực khá là à, hấp dẫn đó là lĩnh vực bất động sản. Tuy vậy thì rõ ràng rằng chúng tôi thấy doanh nghiệp này nó có cái gì đó nó không được ổn định cho lắm. Vâng. Và nó phù hợp cho với cái việc là À, nhà đầu tư đánh theo câu chuyện hay là đánh theo đầu cơ thì nó hơn đúng không? Tuy rằng nó là một doanh nghiệp có cơ bản và vâng. ok uh, hỏi là có định giá về hiện tại của DRC Thực ra câu chuyện DRC là về câu chuyện cao su mà cao su liên quan đến Thêm nhớ là DRC là lốp xe lốp xe thì cái này sẽ phụ thuộc lớn vào câu chuyện đó là về cái tăng trưởng ngành xe của mình như thế nào và hiện tại thì đang có sự dịch chuyển xu hướng là dùng lốp xe hiện tại lốp em không nhớ lúc xe ngày xưa tên là gì hiện tại sẽ được chuyển sang lúc xe hiện tại lúc xe Radian thì ừ. cho rằng cái triển vọng nó vẫn còn lớn ngoài ra thì DDC cũng có xuất khẩu một phần lớn vào uh, sản phẩm của họ sang những nước khác nữa nhưng mà hiện tại để Việt Nam thì lúc xe Trung Quốc có rất là nhiều cho nên là cái cạnh tranh trong ngành cũng khá là lớn ngay tại trong nội địa Vâng, à, về vấn đề liên quan đến DLC đúng như Giang chia sẻ đó là uh, liên quan đến sản xuất ờ, lốp xe này chính đúng không ạ? Cái lốp xe Radian có hai có cái nhà máy của DLC hoạt, hoạt động cũng tương đối hiệu quả và nó chủ yếu là cho những cái xe công suất lớn đúng ờ, và xuất khẩu đi rất nhiều. Uh, đó lốp lốp xe mà nó có cái cốt thép ấy, tức là có lốp những cái sợi thép ở trong đó. Lớn, đúng, lớn. rồi, đúng rồi. rồi. Thì uh, cái này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào giá nguyên liệu. Nguyên liệu thì nó cũng phụ thuộc hai vấn đề. Thì đầu tiên là liên quan đến giá dầu vâng. lá dầu thì nó là cái cao su gọi là um, nhân tạo thì nó sẽ được à, lấy từ giá dầu rồi bên cạnh đó một nguồn khác đó là cao su thiên nhiên đó thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố đó thì chúng ta có thể thấy rằng yếu tố lợi là trong tương lai thì Việt Nam cũng như các nước cái nhu cầu sử dụng nó ngày càng cao hơn nhưng yếu tố bất lợi của DRC đó là cái như Hà Giang chia sẻ một là cạnh tranh của cái lốp xe giá rẻ Trung Quốc rất là nhiều đúng rồi đúng không? thứ hai thứ hai nữa là cái giá dầu và cái giá à, cao su đang có xu hướng tăng Đúng thế thành ra nó cũng có ảnh hưởng khó khăn một chút còn với DRC thì nhiều người quan tâm đến cái câu chuyện gọi là uh, nó chuẩn bị hết khấu hao nhà máy thì có thể tăng được lợi nhuận không thì chúng tôi cho rằng là nó có thể tăng lợi nhuận nhưng mà do cái ngành này cạnh tranh rất rất khốc liệt thế thành ra việc tăng thì nó cũng không phải là ờ, mạnh và cũng không phải là quá bền vững còn về định giá cổ phiếu DRC hiện nay thì chúng tôi cho là hợp lý nó cũng nó cũng khá hợp lý đấy với PE bằng khoảng 12 13 lần đúng không ạ tỷ suất cổ tức đâu đó khoảng 5% 5-6% thì chúng tôi cho rằng nó cũng hợp lý rồi nó cũng không phải là chiết khấu đâu ạ vâng. không phải chiết khấu đâu ạ và vâng. vâng thì trên đây là những cái nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ đến uh, quý vị nhà đầu tư trong cái chương trình AZ Talk số 4 đó là lối đi nào cho cái ngành nhựa xây dựng Việt Nam thì rất hy vọng rằng là nó sẽ cung cấp được phần nào những cái kiến thức hữu ích đến quý vị nhà đầu tư cho dù bây giờ cái ngành ngành nhựa này nó không hot nó không hấp dẫn nhưng mà quý vị hãy hãy nên trang bị thêm cho mình những cái nội dung kiến thức về nọ để Được. đến lúc chúng ta cần thì chúng ta có thể lôi nó ra sử dụng đúng không ạ và vâng. xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau xin chào và hẹn gặp lại